Các em thân mến, cô trò chúng ta lại được gặp nhau ở trong cái chủ đề thứ ba là tính chất của giải tỉ số bằng nhau. Đấy. Thì ở trong những bài giảng trước cô đã hướng dẫn các em giải một số cái dạng bài toán liên quan đến tính chất giải tỉ số bằng nhau, có vận dụng tính chất giải số bằng nhau. Thế tại sao cái tính chất này mà cô lại phải giả làm nhiều bài giảng như vậy các em? Đấy, các em học các em sẽ thấy bởi vì sao? Bởi vì nó có rất nhiều cách vận dụng, cách biến đổi, một cách linh hoạt để sử dụng tính chất của giải tỉ số bằng nhau các em rất nhiều trong giải toán đấy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài thứ nhất đó là tìm x y biết x trên 2 bằng y trên 3 và x bình cộng y bình bằng 52 x trên 5 bằng y trên 6 và 2x bình cộng y bình bằng 2050 đấy thì chúng ta thấy rằng là cũng là bài tìm x y trong cái tỉ lệ thức đấy nhưng mà bài này nó khác ở những bài trước ở chỗ này đấy. nó khác ở điều gì ở đây cũng là cho vì số bằng nhau thì không nói làm gì đúng không nhưng ở cái dữ kiện thứ hai là nó không phải là x y hay là hai x là y nữa mà nó lại là gì nó có x bình và và y bình thì những bài có x bình và y bình như thế này thì xử lý ra sao và cách giải quyết như thế nào thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một cái phương pháp mà bất kỳ bài tìm x y hay là tìm x y chất nào trong cái bài giải tỉ số bằng nhau vẫn có thể dùng được đó là phương pháp đặt ca mà xuyên suốt từ những bài giảng đầu tiên khi học tỷ lệ thức cho đến bây giờ cô chưa hướng dẫn các em bởi vì là những bài đó chúng ta dùng tính chất nó nhanh chóng nên cô không hướng dẫn thực chất là những bài đó vẫn dùng được phương pháp này Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi làm câu a nhé các em nhé à vậy giả sử như cô đặt cái tỷ số là x trên 2 bằng y trên 3 bằng một giá trị k nào đó đấy k bằng bao nhiêu chúng ta chưa biết Đúng không? Vậy từ x trên 2 bằng k chúng ta suy ra được x bằng bao nhiêu? x trên 2 bằng k thì x sẽ bằng 2k các em ạ. Đấy, bằng 2k. Thế còn y y trên 3 bằng k vậy y sẽ bằng mấy? Bằng 3k. Đấy. Như vậy nhờ cái tỷ lệ thức này chúng ta suy ra x được bằng 2k, y bằng 3k. Chúng ta thay trực tiếp x và y vào cái đề bài cho đó là x bình cộng y bình bằng 5 Đấy, bây giờ các em thầy nhá. À mang này. x bình cộng y bình bằng 5h. Chúng ta suy ra x là 2k và chỉ 2k tất cả bình cộng y bình tức là 3k tất cả bình bằng 5k. Đấy, vậy từ đây chúng ta suy ra cái gì? 2k tất cả bình bằng mấy? À, chính là bằng 4k bình. 3k tất cả bình là bằng mấy? Bằng 9k bình, bằng 5 đấy. những bạn nhiều bạn học sinh là tố thá là thường không đóng mặt cái đâu nha các em nhá không đóng mặt là sai đấy không đóng mặt nó chỉ là hai ca bình chứ không phải bốn ca bình đâu hiểu chưa bốn ca bình cộng chín ca bình là bằng bao nhiêu à sẽ là bằng 13 ca bình bằng thế đấy này các em hãy tính được bộ ca bình sẽ bằng bao nhiêu ca bình sẽ bằng 52 chia 13 là bằng mấy em bằng 4 ca bình bằng 4 thì chúng ta sẽ tìm ra được ca sẽ bằng cộng trừ 2 phải không nào Đấy. khi có k rồi chúng ta thay vào đây ta tìm được x thay vào đây chúng ta tìm được được y Đấy, bây giờ chúng ta viết tiếp nha với k bằng 2 thì ta có x sẽ bằng 2 nhân 2 bằng 4 y bằng 3 nhân 2 bằng 6 đấy với k bằng âm 2 thì ta có x là bằng 2 nhân âm 2 bằng âm 4. Thế còn y thì bằng 3 nhân âm 2 phải bằng âm 6. Đấy, như vậy x của chúng ta, x y lúc này có hai giá trị đúng không? Chúng ta viết dưới dạng tập hợp. x y thuộc tập hợp gồm có hai phần tử là 4, 6 và âm 4, âm 6. Đấy. Như vậy chúng ta là một sử dụng một cách hoàn toàn mới để tìm thích y. Đấy. cách này là người ta cũng sử dụng trong cái bài giải tỉ số cùng nhau là, là chứng minh các tính chất của giải số cùng nhau đấy các em ạ bạn nào để ý cái bài chứng minh thì chúng ta sẽ hiểu cách này hơn em nhé Đấy. thì ngoài ra chúng ta lại thấy rằng là bài a nếu như dùng cái đặt ca này chúng ta không dùng cái gì của tính chất giải số cùng nhau mà chúng ta đang dùng chủ yếu để tìm lệ đúng không các em Đấy. thế làm sao để cái bài a này có thể sử dụng được tính chất giải tỉ số bằng nhau đấy thế để sử dụng được tính chất giải tỉ số bằng nhau thì chúng ta phải làm xuất hiện cái tỉ số chúng ta phải có x bình và có có y bình đúng không các em vì đây ra là x bình cộng y bình bằng năm hai mà đấy. thế làm sao để có được x bình cộng y bình à làm sao để có x bình và y bình để tạo ra x bình cộng y bình được ở đây à thế muốn xuất hiện x bình cộng y bình thì các em nhớ cho cô một tính chất đó gì nếu a đúng không thì chúng ta phải suy ra cái gì nhỉ à, suy ra a bình sẽ bằng b bình đấy vậy thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài a cách hai là từ x trên 2 bằng y trên 3 thì chúng ta phải suy ra theo cái chất này a bằng b thì a bình bằng b bình. vậy x trên 2 bằng y trên 3 thì x trên 2 tất cả bình sẽ bằng y trên 3 tất các bạn hiểu chỗ này chưa à chắc chắn là các bạn đã hiểu rồi đúng không vì cô đã nhắc lại những chất này cho các bạn rồi đấy thử x trên hai bằng y trên ba thì là x bình phương trên 4 sẽ bằng y bình phương trên chín à đây chính là cái chúng ta cần đây chúng ta đang cần nó mà chúng ta tạo ra nó có nghĩa là chúng ta đã đi một con đường rất là sáng sủa và đã sẽ ra được bài toán phải không các em đấy vậy bây giờ áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau cho hai cái tỷ số này đấy vậy ra được điều gì cô thường những bài khó là cô cái chữ là áp dụng tính chất dạy cho bằng nhau cô suy ra luôn nhá như vậy suy ra là x bình trên 4 bằng y bình trên 9 nào để ý đề bài đề bài nó cho là gì x bình cộng y bình bằng 52 vậy cô yêu là x bình cộng y bình trên 4 cộng 9 à 52 thì ghi vào đây 52 49 là 13 52 phần 13 là bằng bằng 4 đấy thế từ x bình trên 4 bằng 4 có tìm được x không à chắc chắn là bạn tìm rồi phải không thì các em sẽ tự làm đấy cho cô nhé đấy, các làm trước đi đấy do đó nào các em đã ra chưa x bình trên 4 bằng 4 suy ra bạn đã ra rồi ngồi so sánh kết quả với cô nhé x bình bằng 4 nhân 4 bằng 16 x bình bằng 16 thì x sẽ bằng cộng trừ 4 Đấy. Y bình trên 9 bằng 4 Suy ra Y bình sẽ bằng 9 nhân 4 là 36 Suy ra Y bằng cộng trừ 6 Thì đối với những bài bình thường mà khi kết hợp giữa x và y thì cứ một giá trị của x kết hợp với một giá trị của y ở đây thì cho chúng ta một kết quả đúng không nào? Như vậy ở đây x bằng cộng trừ 4, y bằng cộng trừ 6 chúng ta có tới 4 kết quả. Nếu x bằng 4 thì y bằng 6, x bằng âm 4, y bằng 6 x bằng 4, y bằng âm 6, x bằng âm 4, y bằng âm 6. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải để ý này, đề bài nó cho là x trên 2 bằng y trên 3. Đúng không? Đấy, thì chúng ta phải nhìn này, 2 và 3 là cùng dấu dương rồi x và y sẽ cùng dấu, x mà âm thì y cùng âm, x mà dương cũng y cũng dương. Do đó chúng ta chỉ lấy cặp x y cùng dấu mà thôi. Đấy, bây giờ thì hay là ma x trên 2 bằng y trên 3 nên x y cùng đấy x y cùng dấu do đó chúng ta có kết luận là gì à vậy là vậy luôn nhé vậy x y là thuộc tập hợp gồm có hai cặp đó là 4, 6 cùng dương đúng không hoặc là âm 4 âm 6 là cùng âm Đấy. bây giờ các sẽ so sánh kết quả bằng cách làm hai với cách làm thứ nhất đúng không nhỉ xem nó đã giống nhau chưa à chắc chắn là giống nhau rồi bởi vì tất cả các con đường đi của chúng ta đều đúng đều sử dụng các kiến thức chúng ta đã học đấy thứ hai nữa là tại sao là chúng ta lại phải đi thử chọn để x y cùng dấu để lấy kết quả bởi vì là chúng ta tìm x y dựa vào cái tỷ số x bình trên 4 bằng y bình trên 9 chứ không phải là tìm từ sử dụng tính chất giải số của nhau cho x trên 2 và y trên tay tay đối chưa hai cái khác là a bằng b thì chúng ta a bình bằng b bình trước khi a bình bằng b bình thì chúng ta không suy ngược lại ngược lại a bằng b đây mà mà đó là a bằng b hoặc là a bằng trừ b đấy, cho đó chúng ta phải lý luận x y cùng dấu hay là khác dấu để lựa chọn kết quả nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài b các em thân mến chúng ta lại làm bài b thì chúng ta thấy rằng là bài b này nó cũng tương tự bài a đúng không nào chỉ khác biệt là cái chỗ đây là hai x bình chứ không phải là x bình như vậy nếu hai x bình hay là bao nhiêu x bình hay là bao nhiêu y bình hay là bao nhiêu x bình trừ bao nhiêu y bình thì nếu như chúng ấy thì cái việc làm là hoàn toàn dễ dàng đúng không như vậy cô sẽ hướng dẫn các em làm bài b cách thứ hai đấy còn cách đặt ca thì chúng ta sẽ về nhà chúng ta tự làm được chưa nào đấy. có gì băn khoăn thì các em sẽ phản hồi lại cho cô nhé câu a nào à câu b nào chúng ta từ x trên 5 bằng y trên 6 nào tạo ra x bình và y bình bằng cách bình phương hai cái này lên suy ra x trên 5 tất cả bình phương xem bảo y trên 6 tất cả bình phương Đấy. và chúng ta suy ra tỉ lệ thức mới đó là x bình trên 25 bằng y bình trên 36 à, hiểu chưa bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tính chất dạy tỉ số bằng nhau cho hai tỉ số này đúng không vậy thì do đó chúng ta suy ra là x bình trên 25 bằng y bình trên 36 bằng 2x bình cộng y bình trên 2 nhân với 25 cộng 36 bằng mấy? Đề bài cho là bằng 2050 trên tử là 2050 ở dưới mẫu căn nhân là 2 nhân 25 là 50 50 mà cộng với 36 các em nhân xem bằng gọi là cộng xem bằng bao nhiêu 50 cộng 36 là bằng 86 86 Đấy. Bây giờ chúng ta lấy 2050 Chúng ta chia cho 86 Xem kết quả của nó bằng bao nhiêu các em 2050 Chia cho Chia cho 86 Chúng ta thực hiện chia đi cô nhé 2050 nhé 2050 chia cho 86 kết quả là bằng 1025 1025 chia cho 43. đấy thì đến đây cô ra một bài nó số nó không đẹp để chúng ta xử lý để chúng ta biết nếu không là bài nào ra số đẹp không bài a là chúng ta lại không làm được đấy. bây giờ chúng ta suy ra cái gì chúng ta do đó ghi chữ do đó x bình trên 25 bằng 1025 chia 43 từ đó suy ra x bình sẽ bằng dùng tính chất tỉ lệ thức là 25 nhân 1025 chia 43 nhé 25 nhân 1025 chia 43 em thực hiện nhân cho cô sẽ được khoảng bao nhiêu nhá còn ở đây y bình trên 36 bằng 1025 phần 43 đấy giúp bọn tính ra là y bình sẽ bằng 36 nhân 1025 trên 43 đúng không nào và các em tính toán xem bằng bao nhiêu Đấy. chúng ta có thể lấy máy tính chúng ta tính hai năm nhân một không hai năm hai năm là nhân một không hai năm chia bốn ba bằng 25.625 trên 43 còn này sẽ bằng 36 nhân với 1025 tất cả chia cho 43 bằng 36.900 chia 43 đấy thì đến đây chúng ta xử lý cái bài toán này như thế nào à, xử lý cái bài toán này như thế nào thì x bình bằng 2.025.625 trên 43 còn y bình bằng 36.900 trên 43 thì chúng ta suy ra vậy x của chúng ta sẽ bằng người ta là ghi tiếp vào đây như công ghi nữa sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của 25.625 cái học căn bậc 2 phần số tỷ rồi đúng không trên 43 và còn y thì bằng cộng trừ căn bậc 2 của 36.900 trên 43. Đấy. Nhưng vậy do xy cùng dấu do xy cùng dấu do xy ta ghi đây là nên nhé cùng dấu do xy cùng dấu nên ta có là xy sẽ thuộc tập hợp gồm Thế tại sao x ghi là cùng dấu với em? Bởi vì sao? Bởi vì là x trên 5 bằng ghi trên 6 Nên cô bỏ qua cái bước đó đi Vì câu A cô đã làm cho em rất kỹ rồi đúng không nào? Đấy, x ghi thuộc tập hợp của các phần tử đó là hai cặp đó là cặp căn bậc 2 của 2, 5, 6, 25 trên 43 với 36900 trên 43 đây là cặp thứ nhất chấm phẩy cặp thứ hai là trừ căn bậc 2 của 2, 5, 6, 25 trên 43 trừ căn bậc 2 của 36900 trên 43 Đấy, như vậy của nó cũng có hai cặp giá trị như vậy thì trong bài B này số nó không được đẹp nhưng chúng ta đã học số tỷ số vô tỷ rồi thì chúng ta sẽ tính ra được x và y như vậy nhá thì có một số bài toán khi làm nó ra số không phải là bài nào cũng ra một số nguyên ra số tự nhiên đâu các em ạ nhé các phải cố gắng khi làm những bài này mà chúng ta vẫn bình tĩnh chúng ta vẫn làm bình thường được chưa nào trong quá trình giao bài tập về nhà cũng vậy sẽ có những bài số nó không được đẹp đấy không phải bài nào cũng cứ phải ra số tự nhiên và số nguyên đấy bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập để các em vận dụng các em làm các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì cô yêu cầu là chúng ta sẽ làm bài tập này bằng hai cách các em nhé Cách một là đặt ca, cách hai là chúng ta sử dụng cái cách biến đổi để tạo ra cái tỷ lệ thức mới để sử dụng tính chất của giải tỷ số bằng nhau, phải không nào? Các em nhớ chúng ta hoàn thành bài tập này bằng hai cách nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo